Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi livestream buổi chiều hôm nay ạ. À. Ờ, có lẽ trong buổi chiều hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta một nội dung rất là có nhiều anh chị em muốn theo dõi đó là là à, cái dòng dầu khí cái cổ phiếu dầu khí hay là giá dầu tăng vừa qua hoặc là trong thời gian tới thì ờ, cái dòng dầu khí có thể tác động mạnh và có thể tăng trưởng mạnh hay không. Đây là câu hỏi của rất nhiều anh chị em đã hỏi trước khi mà phân tích và chia sẻ của cái cổ phiếu dòng dầu khí thì uh, Dũng có đầu tiên là Dũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn uh, trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ Dũng đã theo dõi kênh uh, YouTube cũng như là đã đồng hành đã có những cái lời động viên uh, chia sẻ đặc biệt là rất nhiều anh chị em đã có những uh, những lời nói tích cực động viên Dũng trong suốt thời gian vừa qua à, đây là một ờ, trong những động lực để giúp Dũng làm những video nhiều hơn giúp Dũng là chia sẻ cho chúng ta nhiều hơn nữa ờ, để cho chúng ta có những kiến thức có những trải nghiệm giúp chúng ta có thể đầu tư một cách thành công à, thực tế cuộc sống chúng ta nó chỉ có hai cái phần mà chúng ta nghĩ rằng là một là cảm xúc tích tích cực và tiêu cực đúng không ạ chỉ có hai cảm xúc đó đấy ạ tích cực và tiêu cực và cuộc sống chúng ta thì luôn luôn thì à, luôn luôn Ờ, đi tìm phần lớn mọi người thì đang chủ yếu chúng ta tập trung quá nhiều vào cái trạng thái tiêu cực và chúng ta không biết rằng là cái cảm xúc tích cực nó luôn luôn ở trong chúng ta thế thì uh, làm sao để chúng ta có luôn luôn có trạng thái uh, năng lượng đỉnh cao để đầu tư chứng khoán thành công thì trước khi mà Dũng chưa muốn chia sẻ uh, ngắn gọn cái uh, bản tin hôm nay đó là uh, cổ phiếu gì ạ cổ phiếu uh, ngân hàng trong thời gian tới nó có thể là một trong cổ phiếu có nên tham gia hay không thì anh chị em nào đã tham gia ở à, trong cái buổi livestream này thì nên tham gia hết bởi vì Dũng sẽ phân tích cụ thể rõ ràng để cho chúng ta có thể có những kế hoạch trong cái tuần tới trước khi chúng ta giao dịch đầu tiên trước khi mà chúng ta nói về cái chủ đề này Dũng biết rằng là ở à, trong thời gian vừa qua đặc biệt là trong à, một hai phiên hôm vừa qua có rất nhiều bạn đã đăng ký tham gia chương trình khóa học đào tạo của Dũng tuy nhiên thì uh, thứ nhất là về cái nguồn lực mà để đáp ứng được nhu cầu đào tạo đến bây giờ thì nó cũng hạn chế nên Dũng biết rằng là khá nhiều anh chị em đã đăng ký mà hiện tại vẫn chưa được ờ, đáp ứng ờ, có bạn có thể comment ở phần ô chat ở, ở phần dưới đúng không ạ có bao nhiêu bạn đã thế là chúng ta vẫn chưa được uh, uh, bên nhân viên của Dũng hỗ trợ hoặc là uh, nhắn tin để uh, có thể chiều uh, tối mai bắt đầu chúng ta có thể học thì có thể comment ở đấy ạ comment ở phần bên dưới và à, trước khi ờ, mà thông báo về cái buổi học về tối mai thì đầu tiên Dũng à, trước mắt cũng xin chân thành cảm ơn rất nhiều anh chị em đã ủng hộ Dũng Dũng trong suốt nhiều thời gian vừa qua thế thì cái việc mà Dũng thông báo cái việc này nó cũng khá là ý cả. chỉ, chỉ thì à, nếu có cái việc gì thì anh chị em cũng thông cảm đó là cái chương trình này có thể sẽ kết thúc tức là Dũng sẽ nhận kết thúc vào 8 giờ 8 giờ 8 rưỡi tối nay 8 rưỡi tối nay thì bởi vì thực sự là Ờ, số lượng đăng ký cũng khá là đông rồi nên ờ, việc để hỗ trợ thêm uh, thì nó cũng hạn chế nên để hỗ trợ thêm thì nó cũng uh, uh, không thể hỗ trợ thêm được nữa nên uh, cũng mong rằng là tám rưỡi hôm nay những anh chị em nào mà chưa đăng ký thì cũng thông cảm cho Dũng bởi vì thực tế đấy nhẽ là thời điểm này là Dũng cũng đã kết thúc rồi cũng không không nhận thêm nữa nhưng để đảm bảo cho cái việc anh chị em nào chưa đăng ký thì đăng ký thêm ở đây theo cái đường theo cái số tài khoản đây ạ tài khoản như này đấy. Đây, đây là số tài khoản của Dũng à, Dũng biết rằng là cái cái việc à, đưa ra cái thời điểm mà nhiều anh chị em chưa đăng ký được mà bây giờ Dũng lại bảo dừng thì nó cũng rất là là không công bằng với rất nhiều anh chị em đây số điện thoại Dũng nghe rất là nhiều nhưng có thể là không thể chia sẻ hết được nên anh chị em là cũng thông cảm cho Dũng được không ạ và chúng ta Dũng sẽ có những cái video hỗ trợ chúng ta dù anh chị em không để không đăng ký được không tham gia được khóa học thì cũng sẽ gì ạ cố gắng để giúp chúng ta có thể đầu tư đúng ờ, có chiến lược chiến lược đầu tư tốt trong đoạn này nên nếu dù là chúng ta không tham gia học được thì cũng ờ, không ờ, quá gì ạ quá là lo lắng đúng không mà chúng ta để vẫn cũng sẽ tiếp tục đồng hành chúng ta để chúng ta có thể uh, vẫn tiếp tục trong cái sóng này đúng không ạ nếu chúng ta đồng ý thì hãy comment cho số 1 comment số 1 ạ ở trong uh, những cái phía gần đây thì uh, cũng giống như rất nhiều anh chị em cái việc học tập là cái việc mà rất là quan trọng để giúp chúng ta trưởng thành hơn uh, tuy nhiên thì uh, để chúng ta học và chúng ta có một cái tư duy đúng thì không phải ai cũng hiểu được là làm thế nào để chúng ta có tư duy đúng bởi vì trên thị trường trên bất cả các thông tin đại chúng thì có quá nhiều các thông tin khác nhau nên chính vì vậy thì để nhận diện ra được cái hệ thống phương pháp đầu tư đúng thì nó không phải là dành cho tất cả mọi người thì uh, trước khi mà vào cái phần chính hôm nay Dũng sẽ nhắc lại anh chị em làm bất cứ một cái gì ạ lĩnh vực gì kể đầu tư chứng khoán bất động sản à, kinh doanh hoặc là nhiều lĩnh vực khác thì anh chị em đầu tiên phải nắm rõ được các quy luật vận động của nó anh chị em comment cho Dũng là quy luật phải nắm được quy luật quy luật đầu tư chứng khoán thì uh, chúng ta có ba quy luật chính đó là quy luật cung cầu quy luật uh, nhân quả và quy luật nỗ lực thành công uh, chúng ta thấy là trong cuộc sống gia đình thì chúng ta cũng thấy được là có hai cái cảm xúc tác động lớn đến cái cuộc sống gia đình của mỗi anh chị em đó là cảm xúc tiêu cực và tích cực à, làm sao để có giải quyết được cảm xúc tiêu cực hay là làm sao để có xử lý tích cực thì uh, muốn quản trị cảm sát xúc thì uh, đặc biệt là tích cực thì uh, Dũng hướng dẫn cho chúng ta một cách đơn giản thôi ạ đó là chúng ta gì ạ à, dù bất cứ một cái thành tựu nào nhỏ nhất anh chị em đều phải ăn mừng nha bất cứ thành tựu nào dù nhỏ nhất chúng ta phải ăn mừng ăn mừng dù là thành tựu nào bởi vì khi mà cái tiềm thức chúng ta này trong tâm trí chúng ta mọi thứ nếu nó diễn ra mà chúng ta không ăn mừng thì lần sau nó sẽ không cho chúng ta thêm nữa nên khi mà chúng ta hiểu rõ rằng quy luật ở đây chúng ta gì ăn mừng dù là thành tựu nhỏ nhất và việc mà chúng ta thấy rằng là bình thường chúng ta có một cái xe là trước đây chúng ta mơ ước của xe rồi xe đạp sau đó dần dần chúng ta thấy là cái xe đạp bắt đầu trở nên là vô nghĩa sau đó chúng ta mơ ước một cuốn xe gì ạ xe máy sau đó chúng ta thấy xe máy trở nên vô nghĩa dần dần chúng ta lại mơ, mơ ước là có một cái xe gì ạ à? SH chẳng hạn thế sau đó SH trở nên vô nghĩa và cứ như vậy cứ như vậy nếu cái việc mà chúng ta không ăn mừng mọi thứ thành tựu chúng ta cũng diễn ra thì cuộc sống chúng ta cứ có hết yeah. củ cải vật chất chúng ta có rất nhiều nhưng thực tế chúng ta cảm giác là đau khổ thực tế cái sáu cái nhu cầu của mỗi con người chúng ta nhu cầu nhu cầu sống đúng không nhu cầu sống nhu cầu kiếm tiền nhu cầu được uh, vinh danh và nhu cầu yêu thương là ba cái nhu cầu thực ba cái nhu cầu đó thực tế chúng ta không kiểm soát được rất nhiều anh chị em muốn được cứu tiền nhưng chúng ta có kiếm được tiền đâu nhưng rất nhiều ai chị em muốn được kinh vinh danh chúng ta kinh danh đâu nhưng nếu chúng ta gì ạ phát triển chúng ta tự học chúng ta tự nâng cao bản chất của mình lên chúng ta cho đi giúp đỡ ai đó và chúng ta phải mỗi một lần chúng ta giúp được ai đó mỗi một lần chúng ta được ạ giúp đỡ mỗi lần chia sẻ kiến thức cho ai mỗi một lần chúng ta học được điều đó hãy ăn mừng và vinh danh điều đó đi thì chúng ta cảm giác cuộc sống chúng ta bắt đầu có ý nghĩa bởi vì mọi thứ nó đều là sự ý nghĩa mà nếu chúng ta thấy mọi thứ có ý nghĩa thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta thấy là mọi thứ trở nên rất tuyệt vời đúng không đấy là cái đầu tiên tôi muốn gửi đến anh chị em đó là chúng ta cần phải gì ạ? ăn mừng bên một cái quy luật để giúp cho cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn bình an hơn vui vẻ hơn và khi chúng ta có cuộc sống bình an hạnh phúc vui vẻ thì điều gì sẽ diễn ra đấy các bạn thấy không hàng ngày Dũng phải nhận được rất nhiều các uh, điện thoại tin nhắn về các anh chị em đăng ký tham gia chương trình của Dũng uh, như nên ờ, cái thực sự là nguồn lực nó có hạn nên uh, nếu anh chị em nào nếu không được đăng ký trong dịp này thì chúng ta có thể uh, đợi đợt sau và thứ hai nữa là, là Dũng sẽ gì ạ mong muốn là sẽ hỗ trợ chúng ta để chúng ta sẽ có đặc biệt những bản tin này để chúng giúp chúng ta gì ạ Ờ, thứ nhất là không bị bỏ rơi trong cái nhịp này đúng không ạ không bị bỏ rơi trong nhịp này đấy thì ờ, đây cũng đấy các bạn đăng ký tại vì thực tế là có uh, ờ, rất nhiều số lượng anh chị em cũng đăng ký rất nhiều nếu uh, uh, bạn có thể roi vào một là chuyển khoản trực tiếp ở cái phần link phía trên đó. Uh, trước 8 rưỡi hôm nay tới sau 8 rưỡi thì Dũng sẽ không nhận nữa đây là lúc là Dũng thêm cái À, đặc ân tại vì đây là cũng nghe vẻ nếu chúng ta như này nó mang thiết là cũng vô lý đúng không ạ à, đào tạo mà không nhận học viên thì có thể quá vô lý nhưng thực tế là à, tại thời điểm này cái số lượng anh chị em tham gia cũng khá là nhiều đặc biệt là khóa xuống dòng tiền này nên với Dũng thì tiền ai cũng quý nhưng để đảm bảo cho cái lớp học nó có chất lượng hơn và giúp chúng ta chuyển đổi được thì rõ ràng là chúng ta cần phải gì ạ dừng khi mà mọi thứ nó không đáp ứng được nữa nên anh chị em mong uh, thông cảm ok thế thì uh, chúng ta đã tiếp tục đến với một cái chúng ta nhìn ở đây nếu anh chị em để ý một chút thì trong đầu tư chứng khoán cái này là một cái chu kỳ trong cái khóa học xu hướng dòng tiền của Dũng thì các bạn biết rằng cổ phiếu ở cái đoạn tích lũy này nó cần nhiều thời gian các bạn ấy, nó cần nhiều thời gian để tích lũy cổ phiếu và sau khi quá trình tích lũy này đơn giản Dũng đã nhắc đi nhắc lại dần nhiều anh chị em tích lũy nó chỉ đơn giản thôi ạ trong quá trình tích lũy thì khối lượng tăng thì giá tăng khối lượng giảm giá giảm và nó phải trong một kênh đi lên tức là kênh lên nó phải xu hướng đi lên trước đó khối lượng tăng giá tăng khối lượng giảm giá giảm và khi cổ phiếu tích như sau thì cổ phiếu đã bước vào một giai đoạn hai lúc này chúng ta sẽ là các thông tin để bất ngờ bắt đầu tích cực này bắt đầu chúng ta thấy tích cực này chúng ta thấy là bắt bắt đầu xuất hiện những cái mô hình cổ phiếu hay là mẫu hình cổ phiếu bắt đầu chúng ta thấy là lợi nhuận tăng bắt đầu chúng ta thấy nhiều các thông tin khác nữa à, từ cái điều này chúng ta có thể nhìn nhận về các cổ phiếu ngân hàng cũng ở trong thời gian vừa qua nó cũng như vậy các cổ phiếu gì ạ à? chứng khoán cũng tương tự như vậy các cổ phiếu gì ạ à? về thép và hiện tại chúng ta có cổ phiếu gì ạ à? về dầu khí nó cũng đang ở trong trạng thái như này thế chị em thấy là các cổ phiếu dầu khí ở ờ, rõ ràng là giá dầu khí nó còn tiếp tục tăng tiếp tục tăng tiếp tục tăng câu hỏi đại ra là nếu chúng ta mua dầu khí mà chúng ta mua không đúng điểm thì chúng ta vẫn bị thua lỗ như thông thường anh chị em nhé chúng ta vẫn bị thua lỗ như thông thường và rất nhiều người anh chị em không hiểu rõ được cái cổ phiếu nó nào nó tích lũy đủ cổ phiếu nào nó không tích lũy đủ nên cái việc ở đây không phải là chúng ta cứ mua là mua đúng không không phải là mua là mua là cứ thích là mua cổ phiếu mà chúng ta cần phải xem là cái cổ phiếu đó nó đang ở giai đoạn nào thế thì nếu mà trong đoạn này chúng đang nói về cổ phiếu dầu khí có những cổ phiếu khác nó chạy tốt hơn thì chúng ta nên tập trung dầu khí hay tập trung cổ phiếu khác câu chuyện đó lại tiếp tục thì ờ, đến phần cuối Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta hai hai cổ phiếu hai cổ phiếu của nhóm khác để chúng ta có thể nhìn nhận một cách uh, có kế hoạch uh, đầu tư tốt hơn tức là ở đây chúng ta thấy là sẽ có những cổ phiếu khác nó tốt hơn cổ phiếu dầu khí nhưng ở rõ ràng ở trong thị trường vừa rồi thì cũng có nhiều anh chị em nói là tập trung vào cổ phiếu dầu khí à, Dũng tin rằng là cổ phiếu dầu khí cũng tăng rất mạnh có khả năng tăng rất mạnh còn tăng hay không thì tí nữa chúng ta cần phải xem để biết nó tăng như thế nào thế thì uh, chúng ta lại quay trở lại cái uh, chu kỳ khi cổ phiếu bắt đầu nó đến cái đoạn hai này thì cổ phiếu đã bắt bước vào đoạn ba đoạn ba là đoạn phân phối Đấy, chúng ta đoạn phân phối thì ngược lại một chút đó là ở giai đoạn tích lũy thì cổ phiếu nó tích lũy đi rất là lâu như đoạn gì ạ? tăng trưởng đoạn hai cổ phiếu tăng tốc và tăng tốc chúng ta thấy là nó giàu gần như thẳng đứng như này và giai đoạn 3 là giai đoạn mà chúng ta gọi là cổ phiếu phân phối thì nó biến động rất mạnh anh chị em nào thấy cổ phiếu biến động mạnh cứ lên xuống lên xuống thì nó sẽ bước vào giai đoạn 4 là đoạn mà cổ phiếu sẽ lao dốc và thậm chí là nhiều cổ phiếu trước đây chúng ta thấy là nó lên đến đỉnh và nó sẽ rơi xuống đáy chúng ta có thể nhìn rõ nhất là những cổ phiếu dòng gì ạ dòng chứng khoán SSI chẳng thế cứ lên đến đỉnh sau đó lại xuống đáy và chuyện này là chuyện rất là thường xuyên xảy ra nhưng nhiều nhà đầu tư đấy không muốn biết hay là không biết cũng không biết rằng là họ muốn biết hay là họ không biết nhưng họ vẫn mắc những cái gì ạ cái uh, lỗi sơ đẳng này rất là thường xuyên vậy bao nhiêu anh chị em đã thấy là chúng ta luôn luôn bị thỉnh thoảng chúng ta vẫn mắc một cái lỗi sơ đẳng đó là không biết cổ phiếu khi nào tăng không biết cổ phiếu khi nào giảm và chúng ta thấy là à, đây là một cổ phiếu gì ạ dầu khí các bạn đã thấy là trong cái cổ phiếu dầu khí này chúng ta biết là cổ phiếu này nếu quan sát ở trong cái biểu đồ này thì dũng thấy là cổ phiếu này đang ở trong đoạn hai tức là giai đoạn đang tăng tốc cổ phiếu này nếu về góc độ nào đó thì nó có cái điểm mua đầu tiên là điểm mua này đây chúng ta đã điểm mua này sau đó thì cổ phiếu nó lên đến đỉnh trên gọi là chạy rút nó biến động rất lớn có hai nhịp và nếu chúng ta bán ra thì cổ phiếu nó giảm và thậm chí là thời gian để đi lên rất là lâu còn sau khi thời gian đi lâu thì nó lại tiếp tục tái tích lũy và anh chị em đã có một có một chiến lược đó là mua sớm ở đây và sau khi chiến lược mua sớm ở đây cổ phiếu vượt qua đỉnh test lại phần tiếp theo à, cổ phiếu đã có quá trình rũ bỏ ở đây khi quá trình rũ bỏ ở đây ở đây nếu anh chị em học VSA chúng ta sẽ thấy là khi mà cổ phiếu có rũ bỏ và sau khi rũ bỏ khối lượng thấp này chứng tỏ là không có lượng đầu tư lớn bán ra và cổ phiếu có sự hồi phục thì chúng ta có thể tham gia vào vào có thể phiên ngày mai có thể phiên ngày kia nếu một cái phiên xác nhận vượt qua những cái đỉnh chúng ta gọi là những cái đỉnh khoảng ngày hai này với khối lượng lớn hơn ít nhất khoảng là 8 triệu cổ phiếu tại sao Dũng lại lấy khối lượng lớn hơn ít nhất 8 triệu cổ phiếu bởi vì Dũng sẽ tính rằng là toàn bộ khối lượng ở đây là những cái phiên giảm điểm khối lượng cao nhất rồi thì mình phải lấy làm sao để hấp thụ toàn bộ cái khối lượng ở đây trước khi đi xa hơn đấy là một trong những cái cách phân tích đơn giản tại vì thực ra để phân tích sâu hơn thì có lẽ chúng ta sẽ không đủ thời gian để phân tích sâu hơn cho chúng ta à, cổ phiếu thứ hai có thể nhiều anh chị em cũng để ý đó là cổ phiếu gì ạ à, cổ phiếu BRC cũng tương tự như vậy à, với chiến lược của Dũng thì Dũng sẽ mua điểm này sau đó lên đến vùng này biến động lớn dao động lớn nền tảng nó ngắn thì Dũng sẽ bán và sẽ tiếp tục mua để gọi là mua sớm đây là cách mua sớm và sau khi mua sớm ở đây cổ phiếu vượt qua đỉnh test lại bởi vì nó chưa vi phạm bất cứ một cái nguyên lý nào thì chúng ta có thể quay trở lại mua thêm ở đây và ngày mai có thể là hoặc ngày kia chúng ta có thể mua thêm bởi vì cổ phiếu sau khi sau khi vượt qua đỉnh khối lượng lớn và nó tiếp tục tái tích lũy trên đỉnh này thì khả năng tăng nữa trong nhịp tới là rất là cao bao chị em đã hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 2 đúng không ạ nếu anh chị em hiểu và nắm rõ được điều này có thể comment số 2 comment số 2 để Dũng biết rằng chúng ta hiểu nếu chúng ta chưa hiểu được comment số 4 tức thực tế đây là thực tế chúng ta cũng chả hiểu đâu ạ bởi vì sao chúng ta lại không hiểu được bởi vì thứ nhất là gì ạ có nhiều anh chị em F0 thứ hai một số anh chị em lần đầu tiên tham gia chương trình của Dũng nên chắc chắn là sẽ có anh chị em hiểu và anh chị em sẽ không hiểu nên làm sao để có thể là giải quyết được tất cả cái số đông nữa không chắc chắn là không thể giải quyết số đông nữa à, một số anh chị em thì đầu tư giá trị một số thì đầu tư gì ạ có thể là sử dụng các chiến lược khác Ờ, câu hỏi mà à, một số anh chị em Dũng muốn hỏi một chút ạ bình thường chúng ta sẽ thấy là nếu trong trường hợp mà anh chị em sử dụng một số các đường trung bình động ở vùng này này vùng phía trên này thì chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu nó sẽ không có các đường cắt đâu ạ chúng ta sẽ thấy là các đường SMA 20 và 10 rất khó để cắt nhau và thường nó sẽ đi lên đấy là lúc mà chúng ta không có cơ hội hoặc là nếu chúng ta sử dụng Ichi MACD à, RSI thì lúc này chúng ta rất khó để mua hay là một số anh chị em sử dụng uh, ờ, MACD thì gần như nó không cắt để chúng ta mua đâu nên chúng ta thấy là sẽ trở thành những nhà đầu tư đau khổ nếu chúng ta sử dụng trong cái chiến lược này trong cái giai đoạn mà thị trường đang trong quá trình chạy nước rút các bạn có hiểu điều này không ạ khi thị trường chạy nước rút hoặc cổ phiếu bắt đầu vào kênh đi lên thì tất cả những tín hiệu về ngắn là gần như chúng ta đã bị bỏ rơi rồi nó không có tín hiệu nữa bởi vì lúc đó toàn bị tín hiệu tăng hết ạ nó đều là trong một kênh xuống tăng hết nên nếu chúng ta mua gần như là không có điểm mua đấy, đấy là góc độ như vậy nên nhiều nhà đầu tư thì chúng biết rằng là kiến thức không nhiều kiến thức không nhiều sau đó chúng ta lại bỏ toàn tiền tỷ ra để đi đầu tư mà tiền tỷ ra đầu tư thì làm sao thành công được không thành công chắc chắn là không thành công sớm muộn cũng phải trả giá rất là đắt câu chuyện này không phải là Dũng muốn nói để anh chị em để học cái chương trình của Dũng tại vì thực ra là đến lúc này chương trình cũng đã chuẩn bị đóng cửa còn rất nhiều anh chị em có thể đăng ký học đúng không ạ rất nhiều anh chị em đăng ký học vẫn không học được nên đây là câu chuyện để kể cho chúng ta biết rằng là nếu chúng ta gì ạ không có kiến thức để đầu tư nó là những con bạc nói anh chị em đừng buồn đừng giận nhé đó là những con bạc đấy con bạc tại vì dũng đã trải trải qua những con bạc như vậy và vì mình là con bạc nên mình biết con bạc nó như thế nào đơn giản thế thôi ạ à, PVC đúng không ạ PVC PVC của bạn thì thực ra là nó cũng thị trường lên rất là mạnh rồi nó rũ nó đang test này có những nhịp test khối lượng thấp nó cũng có nhịp hồi đó khả năng có nhịp hồi giống như đoạn này đó đấy thì ở ờ, những cái cổ phiếu dòng ngân hàng à, dòng dầu khí chúng ta thấy là cái nhịp hồi nhịp tăng tiếp trong nhịp này rất là cao nhưng một cái cổ phiếu như là gas này thì chúng ta sẽ lại không mua bởi vì cổ phiếu gác nếu trong trường hợp của nó kéo lên như này nó vượt qua đỉnh và những cái địa đỉnh này nó đã gì ạ vượt qua những cái nền này nó xa rồi thì chúng ta lại không mua nha chúng ta sẽ không mua cổ phiếu rẻ khác trong cái nhóm đợt dịp này PVD thì chúng ta vẫn có thể mua được khi nó xác nhận à, chúng ta cũng thể xem PLX là cũng là trong cổ phiếu vốn hóa lớn thực tế thì uh, à, PLX chúng ta nếu anh chị em nào nhìn cái biên độ của nó đấy đây gọi là biên độ thu hẹp những cái biên độ này bắt đầu nó giảm dần nó thấp dần thì nếu cái biên độ này nó vượt đỉnh này nó thấp dần đây thì chúng ta có thể mua mua nếu cổ phiếu này tăng mạnh với khối lượng lớn đây là nó phải phải vượt qua cái đỉnh 57 58 này thì càng tốt đấy là PVD thế thì uh, rõ ràng chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu ngân hàng à, cổ phiếu dầu khí thì chúng ta thấy là thực tế cổ phiếu dầu khí ở giai đoạn đầu này thì nó là chỉ một cái nhịp chạy thôi ạ sau cái giai đoạn đầu nhịp chạy này thì chúng ta thực ra cái cổ phiếu dầu khí ấy, nó có thể tăng rất mạnh ở cái nhịp thứ hai sau nhịp tăng này thì nó có thể có đợt những đợt điều chỉnh nếu chúng ta gọi là bị chậm hoặc chúng ta không mua được thì sau nhịp này chúng ta có thể mất khoảng một thời gian khá là, là dài bởi vì lúc đó cái gì ạ cái kết quả kinh doanh dầu khí bắt đầu nó tốt lên mọi thứ nó bắt đầu nó tốt lên và giá dầu khí bắt đầu nó gì ạ nó sẽ có quá trình tái tái lũy trở lại bởi vì cổ phiếu dầu khí thì thông thường một chu kỳ dầu khí nó kéo dài khoảng độ một năm tức là 6 tháng đến một năm anh chị em nhá cái chu kỳ của dầu khí ấy, nó kéo dài 6 tháng đến một năm nên nếu trong trường hợp một số chúng ta không mua được trong nhịp này thì thông thường chúng ta sẽ có một nhịp sau vậy cái nhịp sau thì chúng ta mua thì bao giờ cũng an toàn hơn so với nhịp trước nhịp sau bao giờ nó an toàn hơn so với nhịp trước nhưng tuy nhiên cái nhịp này thì mọi thứ đang chạy dở ra một số cổ phiếu đã chạy rồi một số cổ phiếu có thể tiếp tục sẽ chạy một số cổ phiếu thì các bạn thấy là rất là nổi tiếng như gap thì lại không mua được gap như này rất khó mua Đấy. nên không phải cứ nổi tiếng là chúng ta mua đâu ạ đúng không tập trung vào tiêu cực ạ đúng không nếu tập trung vào tiêu cực thì ờ, vấn đề là không phải là tham gia mua được không vấn đề bạn hiểu về điều gì và có tham gia được không nhiều lúc chúng ta gì ạ cái cơ hội cuối cùng chúng ta bỏ qua chúng ta gì ạ sau này chúng ta gì ạ mất hết cơ hội nó giống như một số anh chị em ấy. ở giai đoạn trước nhiều anh chị em giả khi vì chưa tin nên có thể là không tham gia những chương trình của Dũng nếu chúng ta tin nhiều anh chị em sẽ thấy là tiếc nuối bởi vì cái chương trình của Dũng khi mà đào tạo thì đặc biệt những anh chị em đã đầu tư từ Tết bây giờ cái số lượng phải đạt lợi nhuận không dưới 5 60 phần trăm đấy đầu tư số lớn còn nếu mà đầu tư số nhỏ thì nhiều anh chị em đã đạt ba bốn trăm phần trăm rồi nhưng tôi sẽ có anh chị em quận thậm chí bị thua lỗ tại sao họ bị thua lỗ anh chị em biết vì tại sao họ bị thua lỗ không ạ những anh chị em bị thua lỗ một họ không học họ không học họ chỉ mong là, là những cái buổi Dũng chia sẻ phím hàng tức phím cổ phiếu nếu phím thì cho khoảng độ học 3 tháng có kết quả nhưng sau đó thì không học nữa lại đi vào các group khác đấy đi vào một cái group khác để học bởi vì vừa rồi Dũng cũng nhận một vài các anh chị học viên đó là gì ạ tức là mang cổ phiếu mà Dũng chia sẻ đến các group khác hỏi câu chuyện rất là cười tức mang cổ phiếu Dũng đang chia sẻ đến một một vài lúc cổ phiếu hỏi thế thì rõ ràng là chúng ta không tự tin về chính bản thân mình chúng ta còn nghi ngờ chính bản thân mình rồi thì làm sao có thể thành công được nên ờ, ở trong những chương trình của Dũng là khi anh chị em đã tham gia thì dừng tất dừng dừng tham gia bất cứ các group nào khác còn nếu đã còn tham gia group khác thì chắc chắn là thất bại bởi vì cái hệ quy chiếu của chúng ta cái niềm tin của chúng ta nó chỉ cần chúng ta cần phải hiểu một cái cái gốc rễ của nó trước khi chúng ta gì khi mà chúng ta đạp xe chúng ta phải tập trung vào đạp xe nè tập xe tập trung vào tập xe tập trung vào tập xe khi anh chị em là tập xe quen rồi lúc đấy chúng ta vừa hát vừa hò vừa làm các thứ gì đúng không lúc đấy làm bất cứ việc gì trong vừa đi tập xe thậm chí buông tay ra thì vẫn buông được nhưng nếu chúng ta vừa tập xong mà chúng ta vẫn đi gì ạ tìm một nơi khác để chúng ta gì ạ để ngó nghiêng mọi cái thì làm sao được đấy là cái câu chuyện và thứ hai là chúng ta phải có một cái niềm tin <clears throat> Dũng không muốn ở câu chuyện đây mang tính đa cấp vì đa cấp ở đây là là cái hô hào nó không có gì ạ nó không có cái, cái cái nội tâm bên trong thế thì ở đây câu chuyện là lợi nhuận Dũng luôn nói có một số các điều kiện nếu chúng ta ám thị cho chúng ta lợi nhuận từ 50 đến 100 phần trăm một năm câu chuyện này không phải là đến bây giờ mới nói mà nói là nói từ đầu năm ấy. lúc đó thậm chí là thị trường rất là khó khăn như Dũng vẫn nói vào với anh em là chúng ta sẽ đạt ít nhất là 50 đến 100 phần trăm bao nhiêu chị em thấy thấy cái điều này comment cho Dũng ạ và Dũng còn nói một cái điều này nữa anh chị em thấy rằng là chúng ta đầu tư một năm phải bằng 10 năm tức là chúng ta đầu tư một năm ăn 10 năm ạ đúng không cho một năm ăn 10 năm đầu tư một năm cho 10 năm thế có phải đầu tư một năm giữ 10 năm hay không câu chuyện đó là không phải đầu tư một năm giữ 10 năm mà đầu tư một năm cho 10 năm nếu anh chị em trong cái năm 2021 này anh chị em lãi được khoảng 300 phần trăm sau đó năm 2022 anh chị em lãi được 300 phần trăm nữa 200 phần trăm nữa thì điều gì diễn ra sang năm 2023 có thể lúc đó chu kỳ kinh tế nó xuống hay thị trường đang xuống anh chị em chỉ ngồi chơi thôi ạ đọc sách ạ đúng không ngồi chơi đọc sách còn mà đi du lịch suốt á, hay làm các sự khuất thì nó lại đau đau khổ bởi vì nếu chúng ta gì ạ không có đam mê anh chị em thiếu sự đam mê thiếu sự đam mê trong đầu tư thì thực tế là đau khổ anh chị em có anh chị em nào thấy rằng là nếu bình thường một ngày chúng ta không đầu tư không ngó vào bảng điện tử có thể không mua nhé thỉnh thoảng chúng ta vào cộng đồng để chúng ta theo dõi thôi và chúng ta sẽ đau khổ đúng không chúng ta cảm giác một ngày không được đầu tư kể cả những ngày chủ nhật không được chia sẻ không được nói chuyện với anh chị em rõ ràng là chúng ta cảm giác là không vui đau khổ thì nghe vẻ nó không không không uh, thích lắm nhưng thực ra là không vui nên câu chuyện đây chúng ta biết rằng là các cổ phiếu dòng yeah, à, dầu khí thì có thể nó chạy nốt một số cổ phiếu sẽ chạy nốt chạy nốt đấy chạy nốt cổ phiếu này chạy nốt nhưng không mua nữa có cổ phiếu này đang ở phần dưới này có thể chạy nốt nhưng uh, tuy nhiên chúng ta thấy là những cổ phiếu này có thể chạy mạnh hơn này còn cổ phiếu nào có thể chạy mạnh hơn nữa FPT e có thể chạy mạnh hơn nữa khi mà nó đã gì ạ có điểm nhấn này nếu mà có sự xác nhận vượt qua cái đỉnh này với khối lượng lớn thì nó sẽ chạy mạnh hơn thế tại sao chúng ta cứ phải tập trung quá nhiều vào dòng dầu khí mà không tập trung vào những cổ phiếu nó bước vào một chu kỳ đang chạy nốt chu kỳ à, Dũng muốn đang nói ở đây với cổ phiếu dầu khí bởi chủ đề ở đây là dòng dầu khí nhưng à, cũng nhắc thêm một cái là nếu cổ phiếu dầu khí rất nhiều người đang quan tâm nó có thể là rất đoạn đầu á, là có thể là giá dầu khí đang tăng một chu kỳ đang tăng kinh tế Mỹ hồi phục rất là tốt kinh tế Trung Quốc cũng khá là tăng trưởng khá mạnh kinh tế thế giới bắt đầu hồi hồi phục à, dịch dịch bệnh Covid bắt đầu có kiểm soát tốt hơn trên thế giới nên chắc chắn là nền kinh tế thế giới trong một hai năm tới sẽ là một nền kinh tế có sự hồi phục nhanh mà khi nền kinh tế khủng trùng nhanh thì giá dầu chắc chắn là được hưởng lợi nhưng không phải là cứ giá dầu tăng là chúng ta mua vào mà chúng ta cần phải biết thời điểm nào mua vào nên anh chị em biết rằng là cái việc mà Dũng đón được các sóng từ sóng gì à, thép sang sóng gì à, ngân hàng sóng sóng chứng khoán bất động sản sóng dầu thì nếu trong trường hợp mỗi một sóng lợi nhuận mà nó tăng được lấy cái lợi nhuận đấy để đi tái tích lũy anh chị em ạ lấy lợi nhuận nó đi tái tích lũy thì điều gì sẽ diễn ra lợi nhuận đó đi tái tích lũy để đi mua cổ phiếu khác mà lại nếu mà chúng ta lại có gì ạ có một nền tảng kiến thức chắc chắn vững chắc chúng ta gì ạ dùng cái nền tảng đó có thể sử dụng margin đúng không sử dụng margin dựa đòn bẩy tài chính chúng ta lại lợi biết rằng cổ phiếu khi nào chạy Đó, rút ngắn được cái khoảng thời gian mua vì mua như giả sử như cổ phiếu thì FPT Dũng tin chắc rằng là nếu ngày mai ngày kia mua là gì ạ nó chạy là nó tăng ngay anh chị em nhớ cổ phiếu gì ạ những cái cổ phiếu mà đây anh chị em mua mua xong là nó chạy có thể một mua điểm này có thể một nó mất một vài phiên mua điểm này chạy ngay chúng ta có thể nhìn vào một vài cổ phiếu mà Dũng đưa ra trong cái nhịp vừa rồi như đây chúng ta thấy mua xong là nó chạy chạy xong là đã có lãi rồi Đấy, một số anh chị em mua ở đây và có thể là test xong mua lại câu chuyện này chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều các đòn bẩy đòn bẩy tài chính là sử dụng margin vay tiền của những người khác để đầu tư đúng không vay tiền người khác đầu tư ờ, mang tiền ờ, tiết kiệm ra đầu tư nghe nghe hết nhá anh chị em nghe hết ạ đòn bảy gì ạ đòn bảy về thời gian vì chúng ta hiểu rõ về gì ạ hiểu rõ về mẫu hình anh chị em nắm rõ được cái mẫu hình mẫu hình nên rõ ràng chúng ta mua đúng thời điểm mua là lên ạ không phải mất thời gian mua xong nó lên mua lại đến đây lại mua lên còn không phải mua toàn bộ ở đây đợi đợi mãi mất thời gian nên chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này chúng ta phải mua đúng khi gì ạ nếu cổ phiếu này ngày mai chạy vượt tới đỉnh chúng ta mua có thể mua sớm ở đấy một phần nhưng rõ ràng chúng ta có thể mua sớm hoặc là chúng ta có thể mua đây là điểm mua mua để mua này cho nó chạy hết nếu một cổ phiếu gì đây chạy hết ạ chỗ này nhỉ mua xong chạy hết sau đó nó có đợt điều chỉnh này ngắn và trước khi chạy nốt chu kỳ ví dụ nó rất đơn giản đấy ạ thế thì anh chị em thế thế ạ nếu chúng ta hiểu rõ được cái chu kỳ của nó thì chúng ta sẽ rút được cái nó ngắn được cái đòn bẩy về gì ạ đòn bẩy về thời gian khi đòn bẩy thời gian chúng ta rút được rồi anh chị em đã hiểu rõ về đòn bẩy về chu kỳ đúng không ạ chúng ta biết là cổ phiếu dầu khí chúng ta biết rằng cổ phiếu gì ạ các cổ phiếu nào vì chúng ta hiểu về mẫu hình tức là mỗi một cái mẫu hình cổ phiếu khi tại vì nó có một quy luật là lượng đủ chất đủ nên mỗi một cổ phiếu mỗi một mẫu hình là gì ạ nó sẽ nó sẽ nó sẽ um, khi tích lũy đủ tức là cái thời gian nó tích lũy đủ thì nó sẽ tăng và tăng lúc đó chúng ta mua vào anh chị em mua vào và anh chị em biết rằng là tùy thuộc nhóm cổ phiếu đầu tư ngắn hạn hay đầu tư trung hạn để chúng ta có thể bán ra hoặc rút ra khỏi thị trường thì lúc đó cái lợi nhuận nó cao gì ạ 550 phần trăm 60 phần trăm nó dễ hôm trước tôi còn chia sẻ anh chị em một số sách anh chị em cần phải đọc uh, sách của Mac Mini đó là gì ạ đầu tư như một nhà vô địch hoặc là đầu tư như một phù thủy chứng khoán đây là cuốn sách mà khá hấp dẫn dành cho chúng ta cần phải đọc để nó củng cố niềm tin chúng ta hay là mua thức phản hồi của gì ạ Soros để chúng ta biết rằng là tại sao các cổ phiếu lại tuân theo các chu kỳ như vậy à, chúng ta có thể đọc cuốn sách khác nữa dạ, của Liam Moore để chúng ta hiểu rõ là cái thời Liam Moore cách đây hơn 100 năm rồi cổ phiếu nó cũng chạy như vậy cổ phiếu nó cũng tăng tốc như vậy mọi người cứ nói rằng là tâm lý con người không thay đổi nhưng thực tế không phải tâm lý con người không thay đổi đâu ạ ờ, quy luật cung cầu không mà thay đổi đó là quy luật mọi thứ nó là quy luật không mà thay đổi cả. có nhu cầu thì cổ phiếu sẽ tăng có nhu cầu lớn nguồn cung không bán ra thì cổ phiếu sẽ tăng đơn giản nữa nhu cầu lớn nguồn cung không bán ra cổ phiếu tăng lượng đủ chất đổi tức là cái gì ạ cổ phiếu đã tích lũy đủ thì tự nhiên nó tăng tự động tăng nó tăng hết thì nó lại giảm tăng hết thì lúc đó big boy bán hết ra cho nhỏ lẻ cổ phiếu ra nên anh chị em đọc cuốn sách kìa của Mark Mini anh chị em đã hiểu rõ được những cái vận động trong cổ phiếu anh chị em đọc về William O'Neill anh chị em cũng thấu hiểu được à hóa ra là những cổ phiếu vận động như nào nên ở đây nó có một cái gì ạ có một cái mà khi mà Dũng nói ở đây thì câu chuyện đây là anh chị em theo dõi đủ rồi anh chị em sẽ có niềm tin có một số anh chị em sẽ bảo đây là không phải áo, áo đỏ sẽ bảo là áo khác nếu anh chị em nào nào đó gì ạ à? có ai ở đây là chúng ta gọi là đúng nói một cái câu này nó gì ạ nghe nó chúng nó gọi là mù màu sẽ có anh chị là bị mù màu là không biết là áo này áo đỏ hay là áo gì ạ áo đen câu chuyện rất bình thường thôi ạ nên họ không nhận biết ra áo đỏ hay không nhận ra được áo gì ạ màu gì cả nên cái câu chuyện đấy là nên vấn đề ở đây là họ đúng họ đúng khi cái nhận thức của họ còn vấn đề là thực ra cái áo này chúng ta gán theo nghĩa cho nó thôi ạ nó là áo đanh nếu một một số người khác thì bảo không phải áo đỏ vì do nhiều người gán nghĩa và cho quy ước cho nó là áo đỏ đấy thì trong mẫu hình cổ phiếu thì nó vì là cái mẫu hình cổ phiếu mà chúng chia sẻ nó tích lũy tích lũy tích lũy đến như này nó tăng nên chúng ta gì ạ không phải học gì hết ờ, cái này để dũng muốn gửi đến thông điệp anh chị em anh tất cả anh chị em học cái khóa xu hướng kể anh chị em học viên đang đăng ký đã đăng ký và được học cái khóa xu hướng vào tối ngày mai nhé được học ngày mai thì uh, anh chị em cần phải xem kỹ nha Dũng uh, ờ, livestream này cũng là kêu gọi luôn chúng ta cần xem kỹ cho Dũng ba phần Dũng đã nhắc đi nhắc lại phần thứ nhất là anh chị em cần phải biết phần thứ nhất là đỉnh thị trường chung ở đâu tức là chúng ta học kỹ về đỉnh thị trường chung đấy phần đấy để ngày mai khi mà học trực chiến Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành chứ không phải lúc đấy chúng lại mang lý thuyết ra học xong hỏi không và có hiểu không không thế là lúc đấy thì ông thì hiểu ông không hiểu nó tạo ra gì ạ sự đố kỵ rất là cao đúng không tạo ra sự đố kỵ rất cao nên cái việc của chúng ta hiểu hay không là chúng ta cần gì ạ phải học trước ạ tại vì kiến thức chúng ta học trước cái đầu tiên là chúng ta học về phần đấy kỹ xem xem lại từ hôm nay tức là từ hôm nay đến ngày mai chúng ta còn rất là khá nhiều thời gian để xem thứ hai là anh chị em học cho dũng mô hình số 1 mô hình số 1 là mô hình DRS DRS DRS là mô hình số 1 cứ học đi ạ không học nhiều tại vì một buổi cũng chỉ dạy ba phần đấy tại vì một con người chúng ta gì ạ một ngày các thông tin chúng ta nếu tiếp xúc nhiều, học quá nhiều chúng ta không nhớ được đâu ạ nên gì ạ nó giống như là một cái uh, tia laser nó chỉ là chỉ chiếu được một à, điểm nhất định thôi mục tiêu mỗi một uh, thời điểm chúng ta tập trung vào một mục tiêu thì giúp chúng ta thành công hơn và cái quan trọng nữa thì anh chị em đọc cho Dũng nghe cho Dũng cái phần đó là điểm pivot tức điểm mua sớm hay là hay chúng ta gọi là cái mà thời điểm mua tại sao lại dũng gọi thời điểm mua nên dũng gần như biết chắc cổ phiếu khi không nào tăng nên nhiều anh chị em hỏi là dũng biết chắc cổ phiếu khi không nào tăng biết chắc là cổ phiếu nào thành công nhất biết chắc là cổ phiếu siêu cổ phiếu biết chắc là gì ạ không phải chắc 100 trăm nhưng nói chung là khoảng 7 đến 80 phần trăm trở lên thì điều gì sẽ diễn ra đúng không biết rất nhiều cổ phiếu như vậy thì điều diễn ra thì cái việc mà Dũng muốn thì là có lợi nhuận bao nhiêu đầu tư có thể là mình sẽ không bao cho tất cả trứng vào một giỏ có thể đầu tư cả thêm bất động sản thậm chí là gì ạ mốc đồ hôm đầu tư ờ, làng nhàng cũng được là gì ạ 10 đến 20 triệu phái sinh nếu mà 20 triệu 20 triệu phái sinh ít thì khoảng gì ạ 10 triệu nhiều thì khoảng 30 triệu 40 triệu nhưng trung bình khoảng 20 triệu anh chị em cứ nhân lên số ngày số ngày là anh chị em biết rằng là để kiếm tiền nó dễ như thế nào nhưng đòn bẩy về kiếm đòn bẩy về tài chính này đòn bẩy về gì ạ margin đòn bẩy mua đòn bẩy gì ạ đòn bẩy về một số đòn bẩy khác hello Đấy. thì chúng ta sẽ thấy là đây bạn là Đức cũng là một trong những cái chuyên gia về VSA thì anh chị em ủng hộ Đức để gì ạ uh, giúp cho cái cộng đồng đầu tư Việt Nam phát triển mạnh hơn đúng không giúp cho cộng đồng Việt Nam có thể tăng trưởng mạnh hơn chứ tội gì mà chúng ta cứ phải là gì ạ cứ nhìn nhau mà đố kỵ nhau nhìn nhau mà có những cái hành động tại vì chúng ta kiếm được tiền đúng không kiếm được tiền chắc chắn là kiếm được tiền học VA chắc chắn là kiếm được tiền Đấy. học về VA chắc chắn là kiếm được tiền mà thực tế ở Việt Nam hệ thống VSA đầu tư VSA không nhiều Dũng biết là cái hệ thống VSA đầu tư phải có chất lượng không nhiều Đấy. chất lượng rất là là không nhiều nên giả sử như là Đức dạ, bạn Đức đây là cũng là trong như là chuyên gia hàng đầu VSA đấy thì chúng ta có thể ủng hộ nhau ủng hộ kênh của bạn ấy có thể tham gia chương trình của bạn ấy đấy chương trình của Dũng thì về phun rồi đấy, thì bạn ấy cũng có rất nhiều cái chương trình chúng ta có thể tham gia tuy nhiên thì ở đây chúng ta biết rằng là cái việc của chúng ta nâng cấp bản thân anh chị em nâng cấp bản thân ạ hãy cứ nâng cấp bản thân thì tiền sẽ đến chắc chắn từ tiền sẽ đến đến một cách vậy nhiều mức mà anh chị em thấy là hiểu sau rồi sau này ngày trước thì bảo đi ăn phải xem món nhưng bây giờ đi ăn chúng ta gì ạ ăn là gì ạ là ăn thôi có thể không bao nghĩ đến tiền hết bao nhiêu cái điều này không phải là dũng muốn nói với anh chị em là khoe mình có bao nhiêu tiền mà quan trọng là gì ạ? nếu anh chị em gì ạ? có tiền và tiền bắt đầu nhiều rồi thì đấy nó phải đến nhu cầu về kiếm tiền nữa mà lúc đấy chúng ta cần đến nhu cầu thứ hai đó là nhu cầu để giúp đỡ người khác nhưng nếu giúp đỡ người khác thì nó phải đo lường bằng tiền thực tế là cái chương trình mà nếu mà Dũng gì ạ Dũng chắc chắn là cái một cái chương trình Dũng đào tạo Dũng lấy 100 triệu hoặc là đến 200 triệu thì đến bây giờ số lượng học viên cũng sẽ rất là đông đấy là nhưng để đảm bảo cho cái gì ạ chúng ta chia sẻ được bao nhiêu người tại vì rất nhiều học viên rất nhiều anh chị em học Dũng ra thì bây giờ những khóa học lên lên là hàng trăm triệu 50 triệu hàng trăm triệu tại sao họ họ là học viên của Dũng họ có thể có mức giá như vậy chắc chắn là phải mang được giá trị cho nhiều người khác thì họ mới bán được những giá như vậy đúng không chứ nó gọi là bán thì nghe vẻ gì ạ họ trao được những giá trị như vậy phải nói được trao được giá trị như vậy thì đúng hơn ạ thì đây là câu chuyện Dũng muốn là tại vì bây giờ chúng ta suốt ngày về mua cổ phiếu nào phím hàng cổ phiếu nào nghe thì suốt ngày phím hàng suốt ngày mua cổ phiếu nghe nó rất là là nhạt đúng không thì Dũng cũng muốn là sau khi mà phân tích xong một vài các nhóm cổ phiếu gì ạ à, cổ phiếu dầu khí thì chúng ta cũng thể thấy rằng là rõ ràng là thị trường bắt đầu nó đến một cái giai đoạn cuối của chu kỳ các bạn nhé nó sẽ đến một giai đoạn cuối chu kỳ giai đoạn này thì có thể cuối chu kỳ thôi ạ nó sẽ tăng tốc rất là nhanh anh chị em nhỉ giai đoạn này có thể nó sẽ tăng tốc rất là nhanh khi mà giai đoạn tăng tốc thì đến lúc báo chí này người người nói nhà nhà nói tất cả mọi thứ nói mà khi chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi thì điều đầu tiên chúng ta cần phải rút ra một cách từ từ Dũng tin chắc rằng tới đây khi mà bắt đầu tiền bắt đầu gì ạ thị trường bắt đầu tăng tốc tăng tốc à tăng tốc tăng tốc tăng tốc thì bắt đầu chúng ta gì ạ thấy mọi người bắt đầu đổ xô đi nộp tiền đặc biệt là anh chị em F0 bắt đầu đổ xô đi nộp tiền và bắt đầu chúng ta thấy là khi mà chúng ta đổ xô đi nộp tiền thì nó có rẻ một số các rủi ro rủi ro thứ nhất là chúng ta mua ở trong cái đoạn cuối của chu kỳ khi anh chị em mua ở giai đoạn cuối chu kỳ á, thì đầu tiên chúng ta thế nào anh chị em sẽ thấy là lúc đấy chúng ta thắng á, chúng ta thắng thắng liên tục và chúng ta thấy là ở ờ, một cái thằng chuyên gia kia cứ nói rằng cứ mua buôn bán như ta cần gì phải kiến thức mà vẫn thắng ta vẫn giỏi hơn chúng nó đúng không đúng không vẫn là thế thì chúng ta thấy là vẫn giỏi hết chúng nó chúng nó dạy mà chúng ta chỉ mong muốn kiếm tiền à mới biết đồng kia tại sao lại đi muốn kiếm tiền nhưng nếu chúng ta để ý một chút là trên thị trường chứng khoán Việt Nam những hệ thống đầu tư VSA hoặc những chương trình mà chúng ta đang thấy đang có mặt đây gần như là rất là hiếm nếu không nói là không có hiếm tại vì nó luôn luôn cho cái con chúng ta sự đo lường đo lường về con số Dũng luôn luôn cảnh báo trước trước tất cả mọi thứ chứ không phải đến lúc nó xảy ra mới cảnh báo cảnh báo bằng những ví dụ những cái là đo lường cụ thể để cảnh báo chứ không phải là cảnh báo theo gì ạ chung chung cũng không bao giờ làm cái gì chung chung rồi đúng không không bao giờ làm chung chung đúng không nên ở đây dũng muốn rằng là nếu anh chị em khi mà đã có có gì ạ kể cả một số anh chị em nghiên cứu về những tài liệu viết a tài, tài liệu VSA có thể bên uh, đầu tư DVD có hoặc là có thể tham khảo bên ờ, chỗ bạn Doãn Đức chắc là cũng sẽ có rất nhiều giáo trình có thể tặng đây bạn ờ, Đức có thì ờ, giáo trình tặng cho một số anh chị em chưa có điều kiện học hành thì em có thì em có thể tặng cho cho cho uh, các bạn đó thì để chúng ta thấy là số đông chúng ta cũng chưa có điều kiện học thì chúng ta cũng hiểu rõ được đây là một cái hệ thống đầu tư có thể giúp chúng ta nhận diện ra là cổ phiếu khi nào tăng khi nào giảm khi nào kết thúc chu kỳ nó dễ lắm á nó dễ đến mức là chúng ta thấy là nó dễ hơn những cái gì mà chúng ta thấy biết nhưng quan trọng là như thế ạ nếu chúng ta cứ tập trung vào kiếm tiền mà không tập trung vào những cái nâng cao kiến thức ấy, thì chúng ta gì ạ có thể lần này chúng ta kiếm được tiền nhưng lần sau chúng ta lại mất tiền thì khi chúng ta nói là thị trường bắt đầu chạy nước rút tăng tốc tăng tốc tăng tốc tăng tốc thì có một cái câu chuyện như thế này này có một câu chuyện lại diễn ra như này anh chị em nhỉ, có câu chuyện này diễn ra là anh chị em bắt đầu lãi anh hiểu là có lãi có lãi có lãi thì câu chuyện ở đây nó giống là báo chí thì lúc nào nó phản ánh số đông và nó đi phỏng vấn phỏng vấn như trang nó xem bao giờ trên trang mạng xã hội họ xem các công ty chứng khoán thì bao giờ họ gì ạ họ làm sao gì ạ cần phải gì ạ làm sao để họ có doanh thu lớn hơn những cái việc họ nói theo thị trường đó là chuyện rất bình thường nên nó tạo ra là thị trường bắt đầu tạo ra hưng phấn hưng phấn tột độ luôn ạ và lúc đó chúng ta thấy là tất cả anh chị em này đi làm công ăn lương mỗi tháng lương được 20 triệu 30 triệu trong khi đó thì mở mắt ra nếu nhắm mắt và mở mắt ra tự nhiên là tài sản tăng rất là nhanh có nhiều anh chị em thấy hôm tài sản tăng 30 triệu 50 triệu có nhiều anh chị em thấy 500 triệu nhưng mình đã ai mở mắt ra nhắm mắt vào tài sản tăng 500 triệu một ngày không ạ comment nhé tức là nếu anh chị em đã thấy rằng cái tài sản chúng ta một ngày tăng 500 triệu luôn và con số đấy liên tục trong nhiều ngày chúng ta thấy là thì làm công ăn lương làm mọi thứ chật vật ra kinh doanh ra nhiều thứ mà tài sản lại tăng nhanh như thế nên bắt đầu chúng ta phải có bắt đầu coi thường coi thường nhiều thứ một là gì ạ dừng hết cái hoạt động kinh doanh chúng ta Đấy, tập trung lại mang hết vốn của ra để đầu tư và đặc biệt là sử dụng margin một cách quá mức nhưng khi mà thị trường nó rơi ấy, nó giảm ấy, thì chúng ta gì ạ chúng ta bị bị rủi ro nhất là rủi ro về gì ạ rủi ro về hệ thống nha rủi ro lớn nhất là rủi ro về hệ thống đúng không đó là rủi ro lớn nhất này hệ thống rủi ro lớn nhất là hệ bởi vì hệ thống mà rơi á, sập luôn ạ không bán được hai phiên là mất ạ hai phiên rủi ro giảm giảm không bán được không bán được thì nó bị à, nó bị nó bị căng với tâm lý nó bị bó hết tâm lý chúng ta cảm xúc có một buổi nào đó thì Dũng sẽ dạy cho chúng ta về một cái cảm xúc về tâm lý cảm xúc này chắc chắn là trên trên thị trường không ai dạy chắc chắn là không ai dạy cũng khẳng định luôn là không ai dạy không ai chỉ dẫn chúng ta cái điều này và để hiểu rõ là cái điều này nó nó như thế nào Đấy, tại vì Dũng nói những điều này nó khẳng định là chắc chắn không ai dạy tại vì đây là một cái phần nghiên cứu rất sâu và Dũng được đang đi học và được học thế thì khi mà chúng ta thấy là rủi ro về hệ thống nó đã khủng khiếp rồi thứ hai là rủi ro về margin ạ cái rủi ro về margin khi mà cổ phiếu lao dốc ạ thì các công ty chứng khoán họ gì ạ nó không bán được thì họ bán ra họ tranh nhau họ bán mà lệnh họ lại lớn lệnh bán của họ rất lớn nên bao giờ nó sẽ có sự ưu tiên rất lớn trong cùng khung thời gian thì lệnh lớn sẽ được ưu tiên đầu tiên trong cùng khung thời gian nhé khung thời gian giống nhau giây phút giống nhau thì lệnh lớn sẽ được là lệnh ưu tiên đầu tiên nên thực ra là những lệnh lớn mà do bị bị thua lỗ bị, bị full margin phọt sell thì sẽ bị bán ra thì đấy là cái rủi ro thứ hai rủi ro thứ ba là rủi ro về rủi ro thứ ba mới rủi ro là khủng khiếp khi anh chị em mình thua lỗ anh chị em biết bị thua lỗ này khi anh chị em thua lỗ thua lỗ thua lỗ nó gieo hết vào tiềm thức này hay là tàm thức này nó gieo hết vào trong này và khi chúng ta cái tiềm thức chúng ta nó đã bị gieo và nó đưa vào cái dấu ấn cảm xúc phía bên trong này nó đưa vào cảm xúc bên trong này thì nó sẽ đeo bám chúng ta cả đời nó đeo bám chúng ta nên khả năng thành công của chúng ta sau này rất là khó nên anh chị em nào đầu tư chứng khoán á thì lúc mà chúng ta đầu tư mà chúng ta một vài năm sau đó bị thua lỗ thì đến bây giờ để đầu tư quay trở lại rất là khó và quay trở lại thì đầu tư chỉ lãi được 5 phần trăm 10 phần trăm là muốn bán ra ngay rồi đúng không nhưng lỗ lại bắt đầu lại giữ bắt đầu lỗ lại bắt đầu giữ đến để cho đầu tư dài hạn là câu chuyện này nó tiếp tục lặp đi lặp lại qua nhiều chu kỳ khác nhau câu chuyện này lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại và nó không gỡ được không gỡ được nên để lại lúc đấy nếu bình thường ai đã học về NLP hoặc trị luyện về tâm lý thì nó phải là bỏ tiền ra để mới gỡ được cái cái cái cái cái gì ạ à? cái như dấu ấn trong tiềm thức nhà mình không biết ai cái điều này không ạ đây là dũng nói hơi xa một chút có thể một số anh chị em nghe là nó hơi gì ạ nó mang tính chất là gì ạ nó mang tính chất là lan man nhưng đây là sự thật có ai biết rằng là khi mà những dấu ấn về gì ạ nỗi đau dấu ấn về gì ạ thua lỗ nó quá lớn thì nó gieo vào tiềm thức và chúng ta cảm giác đau khổ trách móc bản thân đau khổ cuộc sống mối quan hệ gia đình vợ chồng con cái tất cả mọi thứ nó là một gì ạ nó một dấu ấn và đến bây giờ nhiều anh chị em chắc chắn là đến bây giờ nhiều anh chị em cũng sẽ gì ạ sẽ không không quên được nó vẫn như vậy Dũng có một cái chị học viên chị cũng bị như vậy tức là chị, chị đã bị bị cái trạng thái là gì ạ chị mua chị bị thua lỗ sau đó thì chị quanh quẩn và chịu stress rất nặng stress cực kỳ nặng luôn mà thậm chí có lúc chị à, có những cái suy nghĩ rất xấu giống như Dũng năm 2010 thế thì ờ, cái chia sẻ này ngoài vấn đề là hướng dẫn chúng ta về cách nhìn nhận cổ phiếu dầu khí đúng không và thứ hai nữa là cũng có một đôi lời chia sẻ mang tính chất là uh, vui vẻ để chúng ta hiểu rõ về thị trường thì trong những đợt tới cũng mong muốn rằng là về thị trường chung về cổ phiếu có lẽ là chúng ta sẽ phân tích một cách đơn giản nhẹ nhàng thôi uh, khi mà bắt đầu thị trường nó bước vào cái giai đoạn chúng gọi là giai đoạn tăng tốc giai đoạn mà chạy nước rút giai đoạn mà căng cứng nhất phân phối nhất thì Dũng sẽ có những video có thể có những video mang tính chất là nhạy cảm nên có những lời nói nó có thể mang tính chất là không giống như bình thường tức là để thúc giục chúng ta xử lý đưa ra những quyết định nhanh hơn cho chúng ta nhìn nhận về vấn đề rõ hơn nên chính vì vậy thì cũng mong rằng là nếu anh chị em đã là gì ạ cộng đồng của Dũng thì cũng hiểu rõ ràng khi mà thị trường bắt đầu nó bước vào một cái sóng lớn thì không phải lúc đấy Dũng hô hào nữa mà Dũng sẽ gì ạ một là chúng ta giữ để cho chạy hết chu kỳ hai là chúng ta cần phải tỉa giảm bớt tỷ trọng margin thứ ba là gì ạ nếu anh chị em đã bán hết rồi thì anh chị em mà bán hết rồi thì không sao nếu mà chưa bán hết được thì chúng ta để mở một cái tài khoản margin à, mở tài khoản phái sinh để chúng ta trong trường hợp thị trường nó giảm sâu quá hoặc là mà chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta sẽ bán khống cái lượng của lượng mà cái cái cái giá trị hợp đồng tương ứng với số mà chúng ta bị mất trong đầu tư tại vì phái sinh thực tế là ở Việt Nam chúng ta đang dùng phái sinh để gì ạ? đầu cơ còn ở Mỹ hoặc là một số các gì ạ? hệ thống chúng ta gọi là các quỹ người ta dùng phái sinh để quản trị tức là để quản trị rủi ro nên phái sinh có thể là quản trị rủi ro và xoáy sinh có thể đầu cơ tùy thuộc vào chúng ta sử dụng công cụ, công cụ nào dao có thể là gì ạ dùng dao có thể đâm chết người nhưng dao có thể là sử dụng để gọt hoa quả đơn giản thế thôi ạ ok thì uh, đấy là những chia sẻ trong cái video hôm nay thì uh, anh chị em nào trong trường hợp mà gửi các thông tin vào Zalo và điện thoại cho Dũng hoặc là đấy chúng ta thấy là có một số anh chị em gọi điện thoại ờ, trong một là Dũng đang livestream cái thứ hai nữa là một ngày mới hôm ngày hôm nay là Dũng cũng tham gia một số các chương trình học nên gần như là không thể nào không thể nào nghe được hết số điện thoại của anh chị em đấy là thứ nhất cái thứ hai nữa là thực tế là mọi thứ cũng đang bắt đầu quá tải nên cái việc mà Dũng một room một lớp học nếu quá tải nó dậy quá tải thì chắc chắn nó sẽ không có kết quả nên mong rằng chúng ta cũng thông cảm đúng không một lần nữa xin cảm ơn à, tất cả anh chị em tất cả cộng đồng của DVD và Dũng sẽ cũng tiếp tục đồng hành chúng ta trong suốt quá trình từ nay đến kết thúc chu kỳ nên để chúng ta thấy là chúng ta mãi mãi là những người mà cộng đồng của đi cộng đồng của VSA cộng đồng của những nhà đầu tư chân chính một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin cảm ơn